Đam mê câu cá xin chào à, tất cả các bạn nha Xin chào nha à, Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn một bài mồi nền ủ câu cá trong mùa lạnh Đơn giản mà hiệu quả nha các bạn Và trước khi mình à, hướng dẫn cho các bạn à, làm mồi Và mình có cái này mình muốn à, chia sẻ với các bạn Để cho các bạn à, mua và chọn đúng à, gói mồi à, câu cá d một thật và giả cho các bạn à, câu cá sẽ được ok hơn nha chứ nên rằng anh em mua à, mồi à, giả rồi anh em trộn mồi câu không lên được cá anh em lại xây qua anh em lại à, nói mình là mồi không hiệu quả nha đây đây có hai gói mồi coi câu cá đi mồi của ta mình trước tiên mình đố các bạn bạn biết uh, gói nào thật và gói nào giả nha đố các bạn luôn à, mình không muốn dài dòng đây là gói mồi câu cá giả và đây là mồi câu cá thật để mình à, chỉ cho các bạn để bạn à, sau bạn mua sẽ được à, ok hơn đây các bạn có thấy cái hàng chữ nó nó nó, nó nằm ở dưới đây không đó có nguyên cái hàng chữ đậm nè thấy không đó chữ đậm nè gói giả sẽ có chữ đậm đây đây là gói thiệt nè đây là gói thiệt nó có cái chữ uh, mờ hơn một chút nó không có đậm nét và nó sẽ rõ chữ không có bị lè lẹt ra ngoài đó hiểu hiệu quả không nè cho kỹ nha cho bạn không việc ờ, không được kỹ thôi nè cái gói này đó, chữ nó nó nó mờ hơi mờ chút và gói đây sẽ có chữ đậm nè thấy không đây nè thấy chữ M không đó nó rời ra chữ M này nó bị động lại nè đó đây là cách phân biệt ờ, rõ ràng nhất nè và đây nữa cái gói thật á, lúc nào á, nó cũng mỏng manh hơn nè đó chữ rất là rõ ràng và từng chi tiết một còn thấy gói giả không đó nó rất là đậm luôn nè chữ nó nó, nó đổi đậm luôn còn gõ thật thì cái, cái, cái chữ nó khác nè chữ nó bình thường và và các bạn nên nhớ là cái mùi vị ở bên trong là là cái ờ, mối chốt à, quan trọng nhất đó mùi vị bên trong là mối chốt quan trọng nhất nha các bạn và ở phần phần phần dưới này nè chữ này nó sẽ có cái chữ à, mờ nha chứ không được đậm và gói thật đây ở đây là có, có, có chữ rất rõ ràng nè chưa động nè rõ ràng nè đó đây là gói thật nè mình mới vừa mua về vừa xong mình muốn uh, chia sẻ với các bạn rồi và các bạn uh, mở bịch uh, gói đĩa một của chúng ta ra đây đây là gói đĩa một thật gói đĩa một thật lúc nào nó có lên mùi thơm và mùi tanh còn gói à, mồi câu cá d một giả sẽ có một khác khác nhau thì các bạn nhìn ở trong đây thì các bạn sẽ không có phân biệt được là cái, à, cái màu sắc à, thật hay giả các bạn thì mình muốn hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn để cho các bạn chọn đúng gói gói mồi của mình gói mồi câu cá đêm 1 của mình để các bạn câu cá sẽ được ok và hiệu quả hơn đây là hai gói mồi của chúng ta nè cái gói một á là khi chúng ta mở ra bên trong rất là thơm tanh thơm còn hương dâu và còn mùi tanh đó còn gói giả nó có cái mùi rất là hôi nó có mỗi cái, cái mùi mà cái thơm mà thơm lại thơm hôi á nó nó nó tanh, tanh sao á nó khó ngửi lắm đó đây là gói giả nha các bạn các bạn mua các bạn à, phải biết nha thì các bạn nhìn à, các bạn có khi các bạn không mua ở ngoài bạn có lầm lẫn là mua gói thiệt hay là gói giả đây là gói thiệt nha là một bài mồi à, ủ câu cá cho mùa lạnh câu cá trôi rô phi thôi các bạn mùa này là câu trôi rô phi có khi uh, có thể câu được cá chép đầu tiên các bạn các bị cắm vịt cái vịt nè nửa ký cắm vịt cắm vịt hoặc, hoặc là cắm heo cũng được đây ở nhà mình sẵn mình có mua cắm vịt nè mình sẽ hướng dẫn bằng bằng cắm vịt nha nếu các bạn mà có cắm heo thì ok hơn cả cắm mụ càng tanh càng tốt nha ủ 3 ngày nha các bạn 3 4 ngày cho lên mùi chua ok nha các bạn đổ ra Đấy, đổ ra cho mình tầm mùi ủ sẽ bao nhiêu đó rồi ok giờ mình sẽ à, đây là sữa đặc nha các bạn các bạn à, dòng sữa ông thọ nè hạt sữa đặc nào cũng được chế vô cho mình ít thôi ok giờ mình sẽ lấy nước mình chế vào nha các bạn giờ mình sẽ chế nước vào nha các bạn chắc cái nước đây không đủ rồi các bạn từ từ lên cho sữa với lại cám vịt ta nó đợi lại với nhau rồi đây là cắm chim nha các bạn cắm chim sen nhuyễn nha hôm bữa mình à, có mua cắm chim đây mình còn một ít à, cắm chim sen nhuyễn nè chúng ta tạo đồ cái dính cho nó vừa phải thôi nha bịch này để nhật mình đi câu mình trộn thêm vô mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngoài điểm câu nha các bạn rồi đây còn mình còn khoảng ở chừng à, nửa làng cắm chim sen nhiệt mình sẽ cho hết đây luôn nó lạnh nha các bạn trùng đều lên cho mình thêm nước các bạn ơi khô quá rồi giờ sẽ chế nước vô nha các bạn nước vô cho nó, nó mồi chúng ta nó nở đều với nhau ok các bạn trộn đều lên cho mình ngày 24 mình sẽ test về mùa này cho các bạn xem ok bây giờ mình sẽ bỏ gói mồi câu cá D1 vô nha nó lên mùi á thơm ngọt rất là thơm ngọt còn cái gói mồi này bữa mình hướng dẫn cho các bạn nè nó lên mùi rất là hôi luôn khó chịu luôn hàng gì mình trộn mồi mình có không được hiệu quả còn gói này lên mùi rất là thơm ngọt nè thơm ngon luôn thiệt á Đổi vô mình nửa gói đó bao nhiêu độ ok được bạn ạ à. dự trữ thêm một một gói nữa nè thấy không gói thật thấy rất đẹp không rất là đẹp luôn ok đây là bơ tường an đây bơ tường an bơ ngang cho càng nhiều càng tốt nha các bạn ok mình sẽ cho nước hũ bơ tường ngang nha nè đó nước hũ luôn Đều là bốn đều cho mình tránh tình trạng các bạn mua ờ, gói mồi ờ, D1 nó mồi giả nha giá lại cao hơn gói thật nữa mà mà mà mà lại là độ hiệu quả không được cao bằng bằng gói ờ, rẻ hơn đây cái gói mình mới chọn cho các bạn nè mình mua có 15 nghìn thôi mà cái gói trước nè mình mua tới 17 ngàn lại là chúng này gói giả còn gói thật có 15 ngàn câu cá ok Ủa thật mình câu thì các bạn lên được cấp phi là may mắn lắm rồi các bạn à chứ không phải là là do mồi của mình mà do các bạn mua gói mồi câu cá đêm một có khi bạn mua gói mồi mà bị giả người ta người ta nhái á các bạn à. cũng màu đỏ y chang sắc y chang vậy luôn nhưng mà thực ra bên trong là giả không có đúng y chắc lên lên lên cái cái cái mùi của nó nên các bạn câu cái không được hiệu quả đó nó bài mồi của ta nó chỉ có chỉ có bao nhiêu thành phần đó thôi mình mua hai hai gói để làm gì là một gói này mình sẽ trộn vô trong mồi này là một ủ còn một gói kia đeo khi tím câu mình sẽ trộn thêm vô đó các bạn câu câu cá mùa này được ok hơn lên mùi chua ngọt chua thơm ngọt cái ok hơn các bạn ok mình đã cho một gói luôn một gói mồi để một khách luôn các bạn phút đều lên cho mình mình đổ hai cái nước vô đây rồi mà vẫn à, bây giờ mình sẽ cho thêm nước nha các bạn rồi mình bóp đều sẽ bỏ vô trong bịch à, túi bóng mình sẽ ủ lại và sẽ có clip test mồi sớm nhất cho các bạn ok bóp đều rất là ngọt các bạn lên mùi rất là thơm ngọt luôn nha ok giờ sẽ bỏ trong túi bóng nha đây mình sẽ bỏ trong cái uh, túi bóng này nha các bạn sẽ ủ uh, lên men lên mùi chua đó. bữa giờ mình toàn là câu cái mùi thơm không à tanh không à hôm nay mình sẽ coi cái mùi thơm ngọt thơm ngọt tanh Ok, Chủ nhật mình sẽ có clip uh, test cái bài mùi này cho các bạn xem Các bạn nhớ đón xem nha Ta coi các bạn đã xem video này à, của mình nha Các bạn nếu thấy hay hãy nhớ cho mình xin một like Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video uh, tiếp theo của mình các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau chúc tất cả các bạn là bài mùa này của mình lên được thật nhiều cá nha các bạn hẹn gặp lại các bạn nha